Xin chào các bạn Hôm nay thầy đã đến lớp với các bạn ở bộ môn toán 9 ở cái nội dung ôn thi vào lớp 10 trung phổ thông Hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn là các bạn làm bài tập ở dạng 3 là lập phương trình thẳng thẳng Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn làm các dạng bài tập ở nội dung này Đấy. Thì hôm trước ta đã biết cách lập phương trình thẳng đi qua một điểm và có hệ số góc k cũng như biết cách xác định một điểm có thuộc đường thẳng đó hay không hôm nay tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định giá trị của tham biến để cho một điểm nằm trên một đường thẳng cũng như chứng minh một điểm luôn nằm trên một đường thẳng cố định. Đó là nội dung trong phần này và hôm nay ta sẽ nghiên cứu bài số 3 này theo đó là cho điểm A có tọa độ là m cộng 1 2m trừ 3 tìm m để điểm A thuộc đường thẳng y bằng 3x cộng 2 ở B là chứng minh rằng điểm A luôn nằm trên một đường thẳng cố định Đấy. thì đó là cái nội dung của bài này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn trong hai nội dung này các bạn chú ý thứ nhất là ở câu a thì ta cũng tương tự cách làm như hôm trước thầy hướng dẫn nhưng hôm trước thầy để ta thay ta thấy luôn đúng thì nó thuộc nhưng bây giờ ở đây có tìm m vậy khi ta thay vào tọa độ vào ta sẽ tìm được giá trị của m và giá trị của m đó chính là cái giá trị để cho điểm a nằm trên đường thẳng này nên ta có thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng y bằng 3 x cộng 2 ta có các bạn thấy này a với tốc độ là hạn m cộng 1 2m trừ 3 tức là y bằng 2m trừ 3 x của ta bằng m cộng 1 sau đó ta sẽ được là 2m trừ 3 bằng 3x tức 3 nhân với m cộng 1 cộng với 2 bạn như vậy dễ như vậy đấy và giải cái này ra các bạn sẽ tìm m từ đây thầy đổi tương đương ta được 2m trừ 3 bằng 3m cộng 3 cộng 2 biến đổi tương đương biết các bạn ta sẽ được chuyển về ta sẽ được 2m trừ 3m bằng ở đây các bạn chuyển 3 nó sẽ được là 3 cộng 2 cộng 3 biết được tương đương ta được 2m trừ m 3m bằng trừ m sẽ bằng 3 cộng 2 cộng 3 bằng 8 Vậy thì đây ta suy ra được ngày M của ta sẽ bằng trừ 8 Đến đây M bằng trừ 8 rồi Thì ta kết luận Vậy Với m bằng trừ 8 vậy với m bằng trừ 8 thì điểm A thuộc đường thẳng y bằng 3x cộng 2 Đấy các bạn hiểu cả chưa các bạn nhỉ các bạn có hiểu không đấy thì đó chính là cách làm cách làm tìm giá trị của tham số để một điểm nằm trên đường thẳng đây các bạn chú ý như vậy à. bây giờ ta sẽ sang câu b các bạn hiểu bài chưa nhỉ để ta sang câu b e nhỉ à bây giờ ta sẽ sang câu b sang câu b thì câu b yêu cầu của ta là gì đấy các bạn nhỉ à câu b yêu cầu của ta đó là chứng minh rằng điểm a luôn nằm trên một đường thẳng cố định với điểm a này nó nằm trên đường, đường cố định nghĩa là thế nào nghĩa là với m mấy thì nó cũng nằm trên đường thẳng đó. với mọi m nó cũng giống như mà đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định tức là với các giá trị nào của m thì đường thẳng nó cũng đi qua điểm đó thì đây ngược lại rằng là với giá trị m bằng mấy cũng được thì cái điểm này vẫn nằm trên đường thẳng đó đường thẳng đó người ta gọi là đường thẳng cố định đấy và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn làm thì cách làm cũng tương tự cách làm bài xác định điểm cố định đường thẳng cố định cũng tương tự với cách xác định điểm cố định như hôm trước thầy vừa nói ba ở dạng hàng đúng không thì bây giờ thầy sẽ dẫn các bạn cách làm bài như sau thứ nhất ta giả sử giả sử điểm A có tọa độ là m cộng 1 2m trừ 3 luôn nằm trên đường thẳng cố định y bằng ax cộng b đấy ta giả sử như vậy và thầy ký hiệu đường thẳng đường d để cho nó tiện à. thế thì khi mà được là y bằng ax cộng b rồi thì đến đây ta thay tọa độ điểm m nếu như điểm a nằm trên đường thẳng này đường thẳng này cố định số điểm mà m bằng mấy nằm trên đường này thì lúc này tọa độ điểm a này này phải thỏa mãn đường thẳng d với mọi m m bằng mấy cũng được đúng nhỉ thì đúng thì đúng đúng không thì ta có các bạn thay tọa độ điểm a đấy ta được là bằng 2m trừ 3 sẽ bằng a nhân với m cộng 1 cộng b cái này phải đúng với mọi m cái này đúng với mọi m vậy muốn đúng mọi m ta cũng làm giống như hôm trước hôm ta làm là ta cô lập m lại đúng là ta tạo thành phương trình bậc nhất ẩn m hoặc là phương trình bậc hai hoặc là vân vân thì ở đây cũng thế là chúng chỉ được đặt ấn mở để ta tìm được a hướng b đúng nhỉ vậy tức là 2m trừ ba bằng a m cộng a cộng b cái này đúng với mỏ điều này tương đương với nào bạn nhỉ đây là sẽ có là 2m trừ a m rồi trừ 3 trừ a trừ b bằng không cái là đúng với mọi mẫu à, điều như vậy tiếp tục ta được là m trong 2 trừ a trừ đi 3 trừ a trừ b bằng không cái này cũng đúng với mọi mẫu vì khi nó đã đúng với mọi m rồi á đúng nha thì phương trình này cái định vật nhất ẩn m mà nó muốn đúng với mọi m thì tất cả hệ số của nó phải bằng không như cái thế là điều này tương đương với tương đương à đây là nó đúng với mọi m khi và chỉ khi 2 trừ a của ta phải bằng không và hệ số b là trừ ba trừ a trừ b bằng không điều này các bạn giải ra tìm a 2 trừ a bằng không thì ta được a bằng 2 Đấy. a bằng 2 ta xuống dưới ta được trừ 3 trừ 2 trừ b bằng không đến đây ta sẽ được không vậy b của ta là bằng trừ năm khi được a và b rồi a và b thế nào đây đúng nhỉ khi đó suy ra được phương trình đường thẳng d đường d của ta sẽ là y bằng mấy các bạn a bằng 2 a trừ năm à hai trừ năm thế đến đây rồi nhiều bạn kết luận sướng mắc kết luận luôn vậy phương trình đường thẳng à, vì vậy điểm a luôn đi qua à, luôn nằm trên đường thẳng cố định là y bằng hai x trừ năm nếu như bạn nào kết luận như vậy là coi như là bị sai rồi đúng không vì ở đây cái hai x trừ năm này ta mới đang giả sử giả sử đúng không bây giờ ta phải làm ngược lại là bây giờ ta phải thay toàn bộ điểm vào phương diện D xem có đúng hay không nó luôn đúng thì chứng tỏ đây là thằng cố định à, nó luôn đúng bạn mà mà nó không luôn đúng thì chứng tỏ đường thẳng này chưa đúng đúng không người ta bây giờ bây giờ thử lại ta có thử lại ta có dùng được thử lại người ta sử dụng nào đây ta thay y bằng 2 m trừ ba vào và x của ta bằng m cộng một vào trừ 5 đến đây ta sẽ được là tương đương với đây là 2m trừ 3 bằng gọi là Đấy. bằng đấy là 2m cộng 2 trừ 5 tương đương với tương đương với ở đây là 2m trừ 3 bằng đây cũng chỉ bằng 2m trừ 3 cái này là luôn đúng với mọi m đúng không vậy đúng đúng bọn m đấy là ta khẳng định ngay đường này phương trình được thẳng đúng không ta kết luận vậy vâng. điểm a có tốc độ là m cộng 1 2m trừ 3 luôn nằm trên đường thẳng cố định G Y bằng 2X trừ 5 thì đó chính là chính là cái nội dung của bài này đúng không các bạn hiểu rõ cái chưa các bạn hiểu rõ cái chưa nhá à nếu bạn nào nó băn khoăn thì bạn đọc đi đọc lại nhiều lần được chưa và thầy lưu ý các bạn rằng là trong quá trình làm bài tập những bạn nào mà làm chưa được hoặc làm mà chưa thật sự tin tưởng vào bạn bà được làm của mình thì các bạn có thể liên hệ với thầy qua zalo và facebook Đấy. hoặc là các bạn thể gọi trực tiếp cho thầy cũng như các bạn có thể làm xong các bạn chụp ảnh gửi qua à, cho thầy để kiểm tra xem các bạn làm đúng hay sai và thầy sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn nếu các bạn đang làm sai còn bạn làm đúng thì, thì thầy sẽ khẳng định là đúng hay sai Đấy, các bạn lưu như vậy và bài này là một trong những cái bài tương đối là khó tương đối là khó à, nếu như cái bài này là nằm trong đề thi lớp 10 thì à, nó được khoảng tầm hai điểm và câu A một điểm và câu B một điểm à, các bạn ạ à, thì đây là cái nội dung mà thầy cũng là chỉ hướng dẫn các bạn các bạn thực hiện tốt cái nội dung này à, thế thì mong rằng các bạn qua kênh của thầy thì sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn củng cố được kiến thức tốt hơn và làm được nhiều dạng bài tập hơn Đấy. bây giờ thầy sẽ giao bài tập về nhà cho các bạn các bạn nhớ là hãy thực hiện bài thật tốt nếu có gì thì liên hệ với thầy được chưa và nếu các bạn mà không chưa có Zalo các bạn sẽ tìm Zalo bằng cách là số điện thoại của thầy là 0916 840 798 đấy thầy các bạn đều như vậy bây giờ thầy sẽ ra bài tập về nhà các bạn và đây là bài tập thầy giao về nhà cho các bạn các bạn chú ý hoàn thành bài tập này nếu bạn nào mà cho thành được cái thầy đã nói các bạn liên hệ với thầy để thầy hướng dẫn các bạn làm chi tiết cụ thể chúc các bạn học tập thật tốt để chuẩn bị bước vào kỳ thi vào lớp 10 thật tốt chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới